Xin chào tất cả anh em thì à, quay trở lại về cái môn chơi tài xỉu thì vừa rồi một số anh em gọi điện hỏi tôi là những món đồ nào công nghệ nào nó cao cấp nhất và nó tinh vi nhất để làm sao anh em áp dụng vào những cái sân chơi thì à, những cái video mà tôi có thể là cho anh em thấy đây là những cái dòng máy chụp x quang hay là chụp cắt lớp thì anh em có thể là vào trong những zalo của tôi qua số điện thoại hiển thị trên màn hình ấy, để anh em xem thì những video này tôi không muốn là công khai lên để cho nhiều người biết để làm sao một số anh em người ta còn chơi anh em anh em nhìn thấy không hoàn toàn là nhìn thấy toàn bộ những cái nắp đĩa và quân hột của người ta thì những cái bộ đồ này gần như là tuyệt đối 100 trăm thì à, đến video ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em một cái bộ đồ để anh em áp dụng vào những cái sân chơi anh em cũng hoàn toàn giành chiến thắng thì đây là cái bộ hột cảm ứng báo dung không tan thì à, anh em làm sao vào trong những sân chơi người ta anh em luồn cho tôi một cái bộ hột cảm ứng báo dung không tan này hột thì là bao cho anh em phải soi đèn và thử lâm châm và ngâm nước muối và đặc biệt của nó là nó an toàn ở chỗ là sau khi anh em chơi xong có thể đưa cho người khác cầm về trẻ tan hoặc đập vụn những cái bộ hột này ra cũng không thể nào phát hiện cái tang tích gì thì đây là bộ hột 12 thì à, hột thì có thể làm theo yêu cầu anh em thì hột to hay hột nhỏ hoặc là những bộ hột của anh em mang đến tôi có thể làm theo yêu cầu của anh em thì bây giờ tôi sẽ test luôn về bộ hột này cho anh em xem này đây là lâm châm này hoàn toàn không hít nắp đĩa nam châm hoàn toàn bình thường thì anh em chỉ cần luồn tôi bột này lắp đĩa để của ai cũng được không quan trọng mình lắp đĩa xoay đèn với quân hột này đây anh em nhìn thấy không những hột mà cảm ứng về báo dung không tan trong suốt nhiều chợ bình thường và ngâm nước muối là thể nổi những bộ hột này rất là nhiều anh em sử dụng này anh em nhìn thấy không anh em nhìn rõ còn một số anh em chưa biết cách để kiểm tra về chén đĩa này anh em xoay qua bằng những chiếc điện thoại anh em dùng đèn led này anh em xoay hoàn toàn là xoay xuyên qua cái lắp này anh em nhìn rõ hoàn toàn bình thường bây giờ tôi sẽ vớt cái bộ này ra để test luôn cho anh em vài ba tiếng để anh em thấy được cái bộ đồ này nó hiệu quả như nào để làm sao anh em lựa chọn và áp dụng vào những cái sân chơi của anh em để anh em làm sao giành được chiến thắng ở tất cả những sân chơi vì bây giờ tết nhất nơi rồi mình phải tìm hiểu những bộ đồ nào nó hiệu quả à, đây là những bộ hột mà anh em luồn vào nó chỉ đạt được cho anh em là từ 80 đến 90 phần trăm còn những cái bộ đồ mà nó nghe nó vô lý quá thì anh em xem những cái video anh em phải là hình dung được là nó làm sao nó hiệu quả được như thế thì à, tôi nói qua về những cái dòng máy về cảm ứng báo dung này thì đây là những dòng S304 thì là trước kia thì à, còn về sau này nó ra những cái dòng máy đơn những dòng máy đuôi thì à, theo như tôi thì à, tôi thường thường là sử dụng những cái dòng máy đuôi này để nó phù hợp tất cả những cái sân chơi tài xỉu của anh em thì nó có hai cái máy là một là máy báo dung và hai là máy thu sóng thì máy báo dung này cái khoảng cách của máy báo dung đến bộ hột là từ 7 đến 10 mét thì những cái dòng máy báo dung này là sử dụng những cái dòng pin của khiển điều hòa này thì anh em có thể mua ở đâu cũng có thì nếu anh em mua những dòng pin tốt thì có thể xài từ 5 đến 7 ngày còn đây là những dòng máy thu sóng thì khoảng cách của máy thu sóng đến bộ hột thì là từ 3 mét đổ lại thì là nó có nhiệm vụ là thu tín hiệu của những cái bộ hột này và sau đó là chuyển tín hiệu sang cái máy báo rung này thì anh em có thể kết hợp với một người nữa hoặc là anh em đeo trực tiếp là một người đeo hai máy này để anh em đánh thì bây giờ tôi test thì tôi sẽ để máy này ở đây để cho anh em thấy được những nhịp rung của máy này để anh em biết được những bán tài xỉu thì tôi nói qua về những cái hột cảm ứng báo rung như thế nào thì à, đây là tôi làm hoàn toàn là những trên là mặt lục thì à, làm tất cả các mặt thì theo yêu cầu của anh em nhưng mà thường thường anh em mà làm thì là làm mặt lục hoặc mặt nhất thì tỷ lệ về tài về xỉu nó sẽ đạt cho anh em từ 80 đến 90 phần trăm bây giờ anh em làm sao khi đã luồn đồng hồ này anh em bật cho tôi hai máy này lên đây khi bật cái máy lên nó lên đèn màu xanh này là máy đang hoạt động và kết hợp nữa là anh em bật cho tôi cái máy thu sóng này lên Đấy, khi bật lên nó lên nó nháy này nó, nó báo hiệu là hai máy đã kết nối với nhau Để bây giờ tôi sẽ ngửa mặt lục lên cho anh em xem này bây giờ tôi làm hoàn toàn là ba mặt lục cho anh em nhé lên một lục nó cũng báo mà lên ba lục nó cũng báo cho anh em bây giờ tôi sẽ đeo cái máy thu sóng này vào trên người để tôi test cho anh em này thì uh, máy không báo thì không có lục còn máy báo thì là sẽ có lục thì anh em sẽ tương ứng với việc là anh em đánh lục đánh tài rồi test cho anh em tiếng đầu tiên này như tiếng này máy không báo thì đơn giản là anh em đánh như tôi là về xỉu hoặc là anh em bỏ cho tôi hai ba năm tiếng tiếp theo anh em này thì khi nào có lục thì anh em đánh lục đánh tài thì tỷ lệ về tài thì nó đạt cho anh em là từ 80 90 phần trăm như tiếng này thì là có lục thì anh em khẳng định với anh em đánh 100 trăm là có lục mở anh em xem này ba bốn và sáu tiếng tiếp theo anh em này vẫn có nục thì anh em sẽ lại đánh nục đánh tài tỷ lệ về tài nó đạt cho anh em 80 90 phần trăm cái đấy là anh em biết rồi 456 tiếng tiếp theo anh em này ai nắp cũng được không quan trọng mình người nắp vẫn có lục anh em lại đánh lục đánh tài nếu mà thường thường anh em đánh tài xỉu thì anh em cứ đánh cho tôi về tài còn đừng anh em đánh nhiều mặt quá thì nó sẽ người ta sẽ nghi ngờ 156 tiếng tiếp theo anh em này còn à, tôi nói luôn là tất cả những cái đồ chơi nó chỉ là hỗ trợ anh em anh em muốn thắng lớn ở những cái sân chơi thì à, anh em cái đấy là nó là khi kinh nghiệm của anh em rồi thì tôi không muốn chia sẻ nhiều như tiếng này không có lục thì anh em đánh cho tôi là xỉu hoặc anh em bỏ mà anh em xem này ba bốn năm như tiếng này bị phản thì anh em biết rồi không có lục thì tỷ lệ nó chỉ đạt cho anh em là từ 70 phần trăm về xỉu thôi còn 30 phần trăm là bị phản như này tính tiếp theo anh em này nhưng mình đánh đều thì là mình sẽ làm sao mình ăn nó về lâu về dài như thế này máy vẫn không báo thì anh em đánh cho tôi về xỉu rồi 244 một số anh em hỏi tôi là những cái dòng máy nó kêu to như thế thì đánh những chỗ đông người thì anh em có sợ người khác phát hiện hay không thì bây giờ tôi cầm trực tiếp cái máy này lên test luôn cho anh em này thì à, anh em không phải lo ngại cái vấn đề máy rung cực kỳ là êm như tiếng này máy vẫn không báo rung thì anh em sẽ đánh cho tôi về xỉu hoặc anh em bỏ thôi 144 tiếng tiếp theo anh em thì cái bộ đồ này nắp đĩa là hoàn toàn của ai cũng được như tiếng này máy báo rung này để anh em đánh lục đánh tài này. anh em có nghe nhịp rung không này bây giờ tôi trả lên bây giờ cầm lên thì hoàn toàn là anh em không nghe đấy khẳng định anh em 100 trăm là lục này lục tài này. 3 4 là 6 tôi test anh em tiếng cuối này vẫn còn lục anh em đánh lục tài cho tôi à, đạt cho anh em từ 80 90 phần trăm 266 thì anh em xem qua video của tôi mà cảm thấy không hiểu chỗ nào thì có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua những số điện thoại